thì lượt đi uh, Napoli đã ăn trên uh, sân nhà của Fancode với cái tỷ số là 2-0 cho Fancode bị thay đỏ nha anh em. Thì uh, đây là lượt về, lượt về thì, thì đá trên sân nhà của Napoli diễn ra vào lúc 3 giờ ngày 16 tháng 3. Thì mình sẽ tiến vào cái phần thành tích gần nhất của hai đội nha anh em. Thì anh em cũng thấy bên phía thằng Fancode từ hồi trận thua để thua Napoli trở đi thì Fancode đang có cái phong độ đi xuống nha anh em để thua trước Leipzig nè, để hòa trước um, uh, Freiburg nè anh em và để à, quà trước si tụm ra thì cái phong độ của cái thằng à, à, fan fan fan first thì này à, đang đi xuống rất là trầm trọng nha anh em trong cái chuỗi mà 10 trận gần nhất thì fan first đã thua với ba trận và để quà bốn trận và mới thắng được ba trận còn trong khi đó Napoli trong 10 trận gần nhất khi Napoli đã thắng hết 8 trận rồi. Trên lượt đấu trên sân nhà của Frankfurt thì Napoli cũng đã thắng với cái tỷ số là 2-0 rồi thì mình sẽ coi cái thành tích chơi trên sân nhà của Napoli thì Napoli trong 5 trận gần nhất thì Napoli anh em cũng thấy đã thắng hết 3 trận và để thua hai trận thua trước Lazio và thua trước Ramon chơi cái này là trên đấu trường cúp Copa Tây Ban Nha thì mình không có đánh giá cho cái thằng Napoli này là do thủ dò để đá cúp C1 thì cái vị trí bảng xếp hạng ngoại hạng Anh của Napoli ngoại xếp hạng ờ, Serie A của Napoli thì anh em cũng biết rồi và bây giờ đang đứng vị trí đầu bảng và cách xa cái vị trí nhì bảng tới gần cái chục điểm nhận thì à, Napoli đang đứng ở vị trí an toàn bởi vậy bây giờ Napoli đang cần đọt thêm một cái cúp uh, à, C1 này nữa là Napoli sẽ được toàn vẹn cả hai đôi đường luôn nha anh em. Còn cái thành tích chơi trên sân khách của cái thằng Van Van Phết anh em thấy trong năm trận gần nhất thì thằng Van Cút chưa thắng được trận nào trong uh, năm trận gần nhất thì anh em thấy toàn thua và hòa. Wow thì Phan Phan Cúc chưa thắng được trận nào hết nha anh em. Còn tiến vào cái lịch sử đối đầu thì chỉ có mới cái lịch sử đối đầu trong cái lượt đi của cúp C1 thôi. Thì anh em thấy lượt đi là Napoli thắng với cái tỷ số 2-0 do Phan Cúc Băng bị thẻ đỏ. Thì mình sẽ nhận định hơi sớm cho tất cả anh em nên chưa có cái đội hình dự kiến. Bây giờ mình sẽ tiến vào cái phần tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra trong cái trận này. Thì trận này nhà cái đưa ra với cái mã kèo là Napoli chấp 1 và tài xỉu 2.5. Thì cái trận này á mình không cho tất cả anh em nằm cái đội chủ nhà nhưng mà mình cho tất cả anh em nằm cái mã tài thì tại sao cho tất cả anh em nằm cái mã tài thì mình sẽ đi tiến vào cái phần lịch sử đối đầu của hai này với nhau nha anh em trong cái trận lượt đi thì đây cái trận lượt đi là Napoli ăn với cái tỷ số 2-0 thì thằng quan Fanpage nó bị thẻ đỏ vào lúc 5 phút 58 thì um, phút 65 thì um, bên phía um, Napoli đã ghi được bàn thắng thứ hai nhưng mà anh em cũng biết rồi cái mã này anh em đã tài là do trận đó Frankfurt không có thể um, phản kích được là do bị thẻ đỏ đang thiếu người thì trận này Fanfast đúng rồi Fanfast sẽ cần lấy lại danh dự nếu mà Fanfast có một cái sự gì đó xảy ra bất ngờ thì Fanfast có thể coi chừng sẽ thắng Napoli với tỷ số cách biệt cho anh em tỷ số cách biệt thì Fanfast có thể đi vào vòng trong nhưng mà Napoli đâu có để được điều đó xảy ra nếu mà Fanfast ghi một bàn Napoli cũng phải ghi lại một bàn thì bởi vậy anh em trận này anh em chỉ cần nằm tài thôi anh em không cần nằm đội chủ nhà hay gì anh em chỉ cần nằm tài thôi cái tỷ lệ anh em sắn nó sẽ cao hơn nha đó mình sẽ coi cho anh em trận đó là bao nhiêu quả gốc nha anh em trận đó là 13 quả gốc hai thằng này gặp nhau rất là nhiều góc anh em cũng có thể vào cái mã tài gốc được nha anh em vào cái mã tài gốc tại trận đó có thể đỏ mình không tính về cái Napoli chấp gốc nó sẽ ngon nhưng mà anh em nằm cái mã tài gốc nó sẽ ngon đó là cái mã tài gốc nha thì đó là cái phần nhận định của mình về giữa cái trận Napoli và fanfest thì anh em nào á mà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 nhóm của mình và anh em tạo một cái trang để anh em chơi anh em kiếm cái lợi nhuận nhiều hơn và anh em chơi được nhiều kèo hơn nha thì đến đây mình cũng sẽ kết thúc video anh em nào đang xem video thấy hay thì để lại cho mình một lượt đăng ký và một bình luận nha để mình ra video sau anh em sẽ là người nhận được video sớm nhất thì hẹn gặp lại anh em ở những video sau